chào mọi người hôm nay thì ờ, mình mới ra các clip ờ, tiếp theo tại vì ờ, thời gian vừa rồi nó hết giãn cách nên là cũng công việc nó cũng phải chạy khá nhiều nên là không có thời gian ra clip hôm nay mình mới có cái dịp mình mua cái nón mới sẵn mình review luôn với lại hôm trước có mấy anh em cũng thắc mắc hỏi cái đi dây bên trong cái nón để mà quay vlog á thì cái đó thì à, trước đây mình có làm một lần rồi à, gắn trên cái à, nón full face LS2 của mình á à, có gì mình sẽ để lại cái à, cái link đâu đó ở trên này ha để mọi người có thể xem lại thì nguyên tắc gắn thì nó giống nhau hết nón nào gắn cũng giống nhau thôi chỉ có khác là nấu full phay với lại 3 phần tư thì à, nó sẽ à, dùng cái phụ kiện khác nhau thôi nó còn lại là nguyên tắc gắn này nó giống nhau ha nó nó không có khác nhau gì hết à, cái nhất là nó sẽ khác là cái phụ kiện gắn nè à, nó sẽ dùng cái cần micro hay là cái dây micro tùy theo cái full phay hay là cái 3 phần tư hoặc là nón à, lật lật cầm á thì nó sẽ sử dụng chung cái phụ kiện còn cái cách gắn thì nó giống nhau nên không có khác gì hết thì có gì mọi người xem lại cái clip đó ha thì à, hôm nay mình mua cái à, cái nón này thứ nhất là cuối năm rồi năm vừa qua mình à, mình khá ngoan <laughs> nên là cuối năm mình tự thưởng cho mình một món ờ, cái nón thì này thì mọi người hay gọi là nón là dual sport nó là cái nón để touring với lại đi mấy dòng xe adventure à, thì nó khá phù hợp nó có cái mái che nó có cái mái che đằng trước nè à, tuy nhiên là cái nón nào thì nó cũng không phải chỉ có ưu điểm không nó cũng sẽ có những cái nhược điểm của nó à, và à, đối với cái nón này á thì dĩ nhiên là nó thiết kế để đi à, adventure touring thì nó không phải à, để dùng đi như sport được nó có cái mái che nó là một cái nhược điểm nếu mà đi sport đi à, tốc độ á, thì à, có mái che nó là một cái à, cái cái điểm không phải để chạy sport bởi vì cái cản gió đó, mặc dù là trên này người ta người ta đã khoét lỗ trong thiết kế người ta khoét lỗ khá nhiều để nó thoát gió đi tuy nhiên là nó cũng sẽ có một cái phần ảnh hưởng nhất định nó không giống như cái nón sport là nó trơn luôn khí đông học nó trơn luôn nó không có cái gì cản gió hết thì thì khi chạy tốc độ cao á thì cái cái cái nón nó sẽ ổn định hơn còn cái này nếu mà chạy tốc độ cao thì dĩ nhiên cái máy này nó nó sẽ làm cho cái đầu mình nó nó nó nó nó, nó, nó không được cái ờ, ờ, độ ổn định như là cái dòng nón sport nhưng mà nếu đã chọn đi touring với lại đi adventure thì nó không có đi tốc độ cao mà chủ yếu là là đi ờ, đường dài nó tạo cái sự thoải mái nó thông thoáng hơn nó quá có ngợp như nó phương phây rồi cái tầm nhìn nó rộng hơn đó, mọi người nhìn thấy cái kính nó, kính nó rất là to to hơn nó nó cho cái tầm nhìn qua qua hai bên ờ, khá lớn cái góc nhìn nó nó khá lớn khá rộng thì à, nó, nó, nó không có hẹp như là cái nón full face nên là cái tầm nhìn mà nó sẽ tốt hơn thì à, thì đây là những cái điểm khác biệt cơ bản của à, đua sport với lại nón nón nón sport ha rồi thì chắc là mình sẽ mình mới khui hộp thôi chưa có xé siêu gì cả thì bây giờ mình sẽ gắn pin lock với lại gắn cái ca đồ lên thì đầu tiên mình phải ờ, làm vệ sinh cái ờ, cái chỗ mà mình dán cái ca đồ vào cho nó sạch bụi để nó keo nó dính chặt hơn mấy cái chỗ lồi lõm như thế này á thì mọi người dùng cái ờ, keo hai mặt mà ba em mà mình mình cho nó dày ra một chút thì nó sẽ ôm được chứ còn mình dán lớp mỏng quá thì nó nó không có ôm được không có ôm được cái cái mấy cái đoạn lồi lõm ha mình dán hai lớp ba em lên xong rồi mình nó vào lớp lên đó thì nó, nó khi mà nó có cái đoạn lồi lõm thì nó nó vẫn còn đủ độ dày cái lớp keo thì nó sẽ ôm sát còn lớp mỏng quá thì nó nó bị phích cứng theo cái hình dạng của cái cái miếng dán này nè thì nó sẽ ừ, dán có chỗ dán được cái chỗ thì nó nó nó không khích được cái chỗ này mọi người à, để ý do là mình sẽ đi cái này nó luồn vào bên trong ở dưới cái lớp này cho nên cái dây chỗ này nó rất là mỏng rồi nó sẽ cạ vô cái chỗ này cho nên là để mình gia cố cho nó nó tốt á thì mình có thể dùng băng keo à, điện mình quấn cho nó một lớp chỗ này để nó, nó có ờ, nó có chạm nó ma sát gì chỗ đó thì nó nó không có bị ờ, ờ, đứt cái lớp vỏ bên ngoài rồi nó đứt dây ha thì mình thì mình hay làm như vậy để cho nó bền cái nón mà carbon á thì một số cái loại carbon thì mình nhìn bên ngoài mình thấy nó có cái vân mình biết ha mà những cái nón phun carbon như cái dòng này thì người ta sơn người ta sơn luôn mình lát ngoài thì chỉ có cách nhìn là mình nhìn vào trong cái khe nhìn cái lớp trong và trong cái lớp trong vỏ thì mình thấy cái vòng carbon thì nhìn vào bên trong là nhìn là biết là rõ nhất chứ còn bên ngoài thì người ta sơn sơn giả carbon biết lớp trong thì à, mình phải tháo cái lớp ờ, mút má này ra người ta vẫn xài những cái loại ờ, ngàm gà như thế này nè thì cái dòng này đó mọi người thấy ờ, người ta đã chừa sẵn cho mình cái cái cái cái khoan để mình lắp cái tai nghe vào cho nên mình chỉ cần tháo hai cái má bên bên hông là mình có thể lắp vào ha rồi à, hoàn tất ha thì à, gắn cado vào đi dây gọn gọn ha à, mình đi sẵn cái dây mic của cái GoPro á mình nẹp nó vào đây cho nó gọn khi nào xài thì mình sẽ bung cái dây này ra và cắm vào cái adapter của rồi là xong đó thì ừ, cơ bản nó là như vậy à, mình sẽ còn gắn một cái bát bên này để gắn cái Google đưa Google ra cầm cầm nó ra đây rồi bây giờ mình sẽ gắn pin lock cho cái này mình sẽ gắn pin lock. cái pin lóc vào ha vệ sinh xong rồi gắn pin lóc vào xong rồi mình sẽ gọt cái lớp bảo vệ khóa chặt cảm ơn mọi người à, theo dõi ha thì cơ bản như mình nói lúc đầu thì à, cái này nó cũng đơn giản mà lắp cái cái nón nào cũng như nón đó à không có khó ha rồi sắp tới mình sẽ có những cái chuyến đi xe trải nghiệm cùng cái nón này rồi mình sẽ có cái nhận xét khảo về cái nón này tại vì à, làm gì làm nhé cũng phải à, đội thực tế đi thực tế rồi mới à, mới nhận xét được rồi cảm ơn mọi người đã xem ha rồi chào mọi người